Tư duy triệu phú. 1. Bỏ ra mà muốn thu về ngay. Tư duy của người đi làm thêm. 2. Kỳ vọng nhận thù lao theo tháng. Tư duy của người đi làm công. 3. Kiên trì đến cuối năm hưởng thu nhập. Tư duy của giám đốc doanh nghiệp. 4. Kiên trì chờ đợi từ 3 đến 5 năm. Tư duy của người đầu tư. 5. Dùng tầm nhìn cả đời nỗ lực để thành công. Tư duy của chủ doanh nghiệp. 6. Trên đời này nhiều người dùng tư duy của làm thuê, làm công, nhưng lại mong có kết quả của chủ doanh nghiệp là không hợp lý. 7. Trên con đường thành công, lựa chọn hơn nỗ lực, tầm nhìn sẽ dẫn đến kết quả, kiên trì quyết định tất cả. Cộng đồng Vita AG mang tầm nhìn Vita Official. Với Vita cũng vậy, hãy bền trí, hãy kiên trì.